lem lụi anh ạ ở ừ. đây mình có là nem lụi bằng à, thịt heo và nem lụi bò nem à, lụi nem huế nem huế em ăn thử xem ngon cái này là hàng sách tay ở Việt Nam qua rất là khen rất là ngon đấy nên là rất là mùi thơm rất là nồng nàn rồi nên là mình ăn thử xem nó ngon như thế nào không và rất là quý hiếm đó là có rau diếp Việt Nam luôn rất là mềm mại mọi người nhìn hấp dẫn là mình mình là mình nhìn cái món rau là mình đã nghiền rồi đấy và húng quế cùng với lại rau mùi cùng với dưa leo Đấy, gói cùng với bánh tráng nha mọi người và đây là nước sốt thì gồm có nước sốt bằng nước mắm và nước sốt đặc Đấy. và cùng với bún cuốn với bún luôn Chá chăn. xin mời cả nhà nha đã dùng cái bánh tráng này uống qua nước mình ăn thử cái nem xem như thế nào Ờ, ăn con tỷ lệ không như thế chấm cùng với không nhìn bánh nước mắm đâu ạ à. ừ, rửa nước mắm lên ừ, ừ, ừ, ngon mùi xả thơm ngon đúng không ừ. và cái này là anh ăn gáy heo đúng không em ăn là bò cái cay thơm lắm ừ ngon mà thơm ờ, mùi xả mùi ờ, ờ, hạt tiêu cái này bò cay ừ. xuất sắc mình sẽ ăn Quá chồng lắm. và nhìn đi nhìn lên miếng rau diếp là đã thèm lắm rồi tại bên Hàn ấy cái rau diếp này là nó cứng hơn là rau Việt Nam mình này nhìn rau diếp Việt Nam nhìn nó mềm nó non thèm cái thèm đó rau mùi này rau mùi Việt Nam à mùi Việt Nam luôn ừ. này rau diếp này húng quế này thơm rau leo này cho miếng bún nữa quá wow, ngon hết sạch bún mình cắt thì sao mà nó vẫn dài như này wow à rau diếp rau diếp Việt Nam đúng không mềm cho em hơi bị tham rồi đấy và mình ừ. mình sẽ cho một cái cây này vào anh gói như nào sao anh gói bé thế không phải em nó to đấy wow em không bị quấn đầu đâu đó vào đó như này ừ. xong mình rút cái xả này ra đó. xả ngọt lắm đó. đó xin mời cả nhà đây là em bé béo ngon ạ ngon wow rất uhm. ừ, này vâng. nhìn cái rau mùi này cái cây cọng nó mút nhỉ ừ. cái rau thơm này tươi dã man luôn wow nhìn già lách rồi mỹ mãn thì mình sẽ lách thích đấy tại vì là nó nó nó ăn không nó mềm nữa đó <laughs> rau cũng đã đầy rồi bún ra leo nữa bún cho rồi bây giờ làm cái cái chả nữa ăn chưa ăn chả đúng rồi đấy chả bò chưa ăn chả bò các đủ chả bò cay nhưng mà chả <laughs> nào cay rồi đó gấp từ từ cho nó đẹp tí wow. anh cái này lần này của em nó rất còn gọn hơn này cho ít bún rồi đó mình sẽ cầm cái đầu mình mình sẽ rất rất này hơi khó ấy. tăng răng trơn tại cái đầu của nó to ấy. Ừ. đó ngon chưa chuẩn nước sốt này nữa cái này là đặc hơn ăn cái vị này Mẹ ngon Mình chấm này Ừ Nó cái ngon kiểu khác nhau Cái này nó có Mình ăn bún này nó có nước thì nó quyện vào nó bún thôi ừ, Nó Ôi má ơi cay Anh với anh cắt thêm bớt nữa không mẹ Không Không à Cắn vào miếng xả này nó cũng thơm ừ. Ngực luôn Ừ ừ. anh vẫn thích chấm mắm này hơn thôi, cái cay chua chua ngọt ngọt anh thích lắm anh đây người ta ghi là suất của um, một gói một gói là suất của 3 đến 4 ngàn, hai gói là suất của 6 đến 8 ngàn đấy Mm. chưa rắc rồi ăn thêm bớt này nhìn rất là mê á, rau miệng ngon lắm mà Nấu húng Cái này có quả nhót nữa nhỉ Quả nhót là quả gì? Quả nhót đấy Nhót chua đấy Ừ. em chân của nó rồi Xong cho gừng vào đây, chấm mắm chua chua um, cay cay ngon lắm Là quên của nhót được bao nhiêu lần Tại bên đây không nhót, à bên đây có nhót Bên hàng có nhót thì nhót nó tí xíu Mà um, Nó chín được vàng thế nó lại ngọt quế ngồi vào xong cho lót vào cho gừng ừ. xong chấm mắm mắm tỏi gừng cay cay ấy cái quế đây là đây là tán những rau Việt Nam đấy mọi người nên là nó thơm bên Hàn nó cũng có bên Hàn là người ta cũng có trồng ra mùi nhưng mà nó không có thơm mọi người ạ ừ. mập mập mà thơm đã ăn rất tạm đấy à, bốn tuổi ăn xả nó ngọt ui ăn xả lại thèm thèm kiểu như mắm ốc nhở ừ. wow bé tròn bé mẫm nào cái mắm ốc này chắc chắc mùa này là một nhà nhiều người người ta đi bắt ốc rồi. người ta bán Mm. Ừ. Mm. Làm nước làm quả cẩu xạ rất xả luôn ừ. ừ. À, cái xả, Vẫn tròn này Mát, ngon Ăn kiểu này vừa ngon mà cực kỳ dễ ăn nó không bị ngấy ừ. nhiều rau nhiều rau mới bún nó không bị ngấy ừ. còn ngọt dễ chịu ăn ừ. dễ còn ngọt cách cách nhiều rau thơm nữa ăn dễ ăn rồi ăn kiểu như là nó rồi trang trí á canh mà cay ơi cay mà muốn cay mà ừ. Uhm. Tao chậm dưới này Ăn cả ừ. Cho cả như nó thơm ngọt thịt nó làm nó ấm và xả nữa ấm là thịt ừ, ấm vào xả thơm ớt cái này là chả à, lem lụn lem lụn lem huế siêu cay luôn này mà các bé không ăn ai không ăn cay không ăn Đấy. miếng bún có thứ tí nữa đã đầy anh rất nhiều miếng bún này ăn rau sống công nhận tươi ngon gói rau sống ăn không cũng ngon cơ xả lách này dưa chuột này thịt nó quá nha mọi người ôi má ơi này chơi người ta để nguyên cả tiêu rồi má ơi thế này ăn thế mới thơm <laughs> nguyên một hạt tiêu to đùng nguyên à. hạt tiêu to như là đỗ thế thì chẳng cay cũng to đấy anh gói không rau ừ, sống như này gói dạ. toàn rau sống này cả nhà không gói chặt dạ. không ừ. xà lách dưa chuột rau uh, húng rau mùi nó sống không cũng ngon rất ngờ luôn Cái này là mình mua ở cửa hàng Việt Nam một bạn sách tay sang người ta làm nước sốt sẵn cho mình đó để mình làm mình mình hòa thêm đó để cho um, ăn cho nó thoải mái rau mùi này cũng xách tay thôi mà cây cọng ngon này mùi giống giống Việt Nam ừ. người Hàn trồng người Việt trồng ở đất Hàn mà thơm dã man luôn rau diếp này cũng là giống Việt Nam nhưng mà người Việt trồng đất Hàn này đã đầu thơm luôn rau diếp ở bên Việt Nam mình cái lá nó mỏng nó mềm ăn nó ngon mà tới bên Hàn cái lá nó dày ấy nó dày lá uhm. Ừ. ngon quá mình sẽ làm một cái siêu to em nhìn anh lấy đống bún này lấy hồn này làm cái siêu đây to là cái này mình làm mỗi gói mỗi thứ một tí đấy làm đây mà nhìn nó bắt mắt nữa để cho cái lá mùi nó ở bên trên này đây nhìn như cái kem này có đắng hả như que kem có cây cầm luôn à, cây cầm là mình, mình sẽ rút ra cái bò cay sao hay là hai cái cùng cay ừ. đủ một thứ gia vị ở trong miệng cay chua ngọt thơm Đây chấm này Chấm đậm mà Đây như kiểu, kiểu tương đấy ừ. giống như tương bạch này ừ. Nghe vẫn thích kiểu chấm nước mắm hơn chấm mắm này thì nó kiểu phản đạn nó êm nó êm nó thơm thơm đúng kiểu mùi tương con này chấm này nó nồng luôn nó lên mũi luôn là nó cảm giác chua cay mặn ngọt nó vào hết miệng luôn ức chung ăn trực tiếp chỗ này ngon lắm thơm lắm ừ. ăn vậy thôi ăn à, đấy là ly bia nè khi rau to này cái rau quế này là nghĩ đủ loại món vào những, những bầu quế nghĩ đến là bánh đa cua ỏi bò thì người ta gói tròn tròn còn à, bò nó cuốn tròn tròn còn à, heo thì tôi cuốn dài dài Uhm, đậm xả nước xả nó ngọt bà tổng hùng nguyên sẽ thổi một cái thì que que kem cho sao que kem như này mọi người ăn nhưng mà nhìn cũng phải đẹp mắt chấm dũi vào như này uhm. mình xuất xong rồi đây là cây của em hay cây của anh nữa cái cây của anh đâu cái cây đâu anh ăn ít hơn em à? anh tậm em à? lòng chấm cái này này chấm cái sốt xì thấy bò ngon một cái lợn ngon mỗi cái người bị khác nhau to rút rồi à? này cái siêu to mọi người ạ trong phạt xả cũng rất ngọt mọi người ăn xả cái nước mắm đây chấm mắm này ừ. xả cũng rất là quảng ừ, thơm măng à, mọi người hai vợ chồng mình sẽ tạm ngừng cái video clip tại đây hai vợ chồng mình ăn khá là lo rồi xuất tính ra là dành cho 6 đến 8 người ăn nhưng mà hai vợ chồng mình ăn hôm nay ăn lạm miệng nên là rất là được nhiều và cũng khá là lo rồi nên hai vợ chồng mình sẽ tạm ngừng cái video clip tại đây à, hàng Việt Nam vẫn là số 1 mọi người ạ <laughs> quá ngon luôn nên là hẹn gặp lại mọi người cái video clip sau nha và mọi người đừng quên là bấm đăng ký à, và cài đặt chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo nha bye bye hẹn gặp lại mọi người trong video clip sau nha